Ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khải Gaming Và Di Khải kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ em ơi Và lần này thì Khải sẽ soi à, một đoạn đường môn à, khá là chất của cùng mấy chủ S8 Phật Sơn Ký Sử Trang chủ game công thành chiến su.net Vạc này thì đang nằm trong ban bình nha anh Anh Tùng anh em nói cho em xem trên like anh em cũng biết Và nhiều anh em hay bảo Khải là soi đồ anh Tùng cho anh em xem đi Thì rất là nhiều câu hỏi như vậy Thì ngày hôm nay thì à, đang đứng không thì Khải sẽ soi đồ anh em xem Hiện tại của anh Tùng đang top 1, 2, 3, 4 Anh Tùng đang top 4 server anh em Với đẳng cấp 113 em cùng xem sơ qua sơ đồ của anh tôi top 4 server và hiện tại là đang dính một hạng à, bị lỗi à, của Adder nên là nó mất một top 1 nè 185 cốc mất một top anh Tùng đang top 4 nha anh em cùng xem sơ qua cũng như là cùng chiêm ngưỡng sơ đồ của anh Tùng nha anh em ơi ok Angelina rồi anh em cùng xem sơ đồ đầu tiên thì chúng ta có thể nhìn thấy một con ngựa như Khải có nói thì con ngựa là võ lâm minh chủ này mà ngựa võ lâm minh chủ đó thực sự là một con ngựa quá chất luôn nè con ngựa này là uh, uh, Ờ, nè anh em xem cùng xem thì anh em thấy không con người này thì như khải có nói ở những video uh, trong lúc livestream thì uh, con người này của anh Tùng là võ lâm minh chủ này mà Loại người này thì chỉ có minh chủ võ lâm mới có thể thuần phục được Và con ngựa này là con ngựa sinh lực 1.000 máu Thân lực 500, né tránh 20, 200 và kháng cả năm và vòng sáng khá đẹp năm thấy vòng sáng không vòng tím tím anh em đó và bốn thanh kiếm rất xuống đất anh em đó rất đẹp vòng con ngựa này thì uh, anh Tùng mua ở cái video lần trước khả có trung gian dùng anh Tùng thì con ngựa này tương đương khoảng tầm hơn 50 ờ, triệu Việt Nam đồng hơn 50 triệu Việt Nam đồng cho con ngựa này nha anh đó và cái con ngựa này thì ở cái giải đấu võ lâm minh chủ liên server cái tháng vừa rồi nha anh và vòng võ lâm minh chủ liên server thì thường thường là cứ tương trung bình là khoảng tầm 6 đến 8 tháng 6 đến 8 tháng mới diễn ra một lần vậy nè và con người này thì khẳng định với em là một con người độc nhất vô nhì ở cùng chỗ này luôn đó độc nhất vô nhì ở cùng chỗ này luôn rồi tiếp theo đó là một cọng gia truyền ăn ban cực phẩm 20 15 thì uh, gia truyền này cũng là gia truyền cực phẩm mà hiện tại cũng là no một server chưa có giai thứ hai nha mọi người và hiện tại gia truyền ăn ban tầm thường cũng chưa ra xuất hiện cũng như là chưa có cùng mấy chủ này nha nam và anh em cùng nhìn sơ qua thì giá chiên này thì uh, theo khả có biết là giải đấu võ lâm minh chủ của cụm mấy chủ S8 Phật Sơn ký sử này đạt giải nhất uh, đã được cái món này nè và anh Tùng đã mua lại uh, mua với cái gia truyền này hơn uh, 25 triệu đó hơn 25 triệu rồi tiếp theo là một uh, ngọc bội cực phẩm ăn ba kháng cảnh năm đó năng lực 200 và kháng độc 30 thì cái ngọc bội này thì là đua top một cá nhân vừa rồi nè đua top một cá nhân hai tháng trước đã có một ngọc bội này và anh Tùng đua với cái tấm một anh Tùng lấy đó thì vị trí bỏ ra cái một ngọc bội này mua ra cái ngọc bội này thì tầm giá cũng tầm mà, mà gần 20 triệu 20 triệu hơn nè khoảng 20 triệu hơn tại vì à, với cái phẩm à, cái cá nhân nó tầm ở khoảng tầm 350 vật phẩm cá nhân nhân cho trung bình 1.5 vật phẩm một cái này một một năm xu một cái thì anh em cũng đủ biết đó thì cái à, ngọc bội này nằm giá khoảng tầm hai chục hai chục triệu đó anh em thấy chưa con ngựa da chiên với ngọc bội thôi đã hơn cả trăm chai rồi và vừa rồi đây là một vật phẩm top 1 cá nhân Anh Tùng vừa được top 1 cá nhân Và được uh, một bao tay Kim Quang Đó, Kim Quang Phòng thủ lý 25 làm chậm 40 sinh lực nội lực phục hồi lực xấu mắt rồi hoàn toàn thực sự cái bao tay này là cái top một cá nhân tháng vừa rồi như năm và tháng vừa rồi anh Tùng cũng đua top với khoảng là 330.000 vật phẩm cá nhân ở server bán tầm giá 1.7 nhưng mà thu ờ, trên kèo dưới kèo thì ờ, tương trung, trung bình thì khoảng tầm 1.5 1.6 đi nào thì anh em có nghĩ 300k vật phẩm nhân lên thì khoảng tầm ờ, gần 400 mấy chục kim thì tương đương bao tay này nó cũng nằm giá khoảng tầm hơn 20 triệu như nào hơn 20 cho đến 25 triệu Việt Nam đồng và bao tay này thì theo khả biết thì nó chỉ có thời hạn trong vòng thời gian 5 tháng sử dụng anh em ạ và sau này nếu như server này ra cái cục gia hạn á thì có thể bao tay này sẽ trở thành vĩnh viễn đó tại vì ở còn mấy chỗ đồ xanh này thì sau này đi thuyền hoặc là này nọ thì nó sẽ xuất hiện những cái cục gia hạn đồ kim quang nha nên chúng ta có thể gia hạn được đó rồi đợt kích bao tay thì uh, dòng một là kích rồi uh, cái dòng 2 thì anh Tùng không có mang tại vì uh, anh Tùng nếu mà anh Tùng muốn mang dòng 2 thì anh Tùng sẽ mang một cái nhẫn uh, khăn lôi vào và sinh lượng lực là xong nó sẽ kích được dòng làm chậm mà nhìn vào này thì cái nhẫn làm chậm ở đây làm chậm 40 thông pháp 12 sinh lực 147 khá đẹp phục phục hồi thể lực 9 điểm rồi đai lưng à, làm chậm 40 và sinh lực 153 thân pháp 8. Đó, nội chỗ này không đã được à, hai chục thân pháp này em ơi. Hai chục thân pháp là cũng bốn cuốn tại tỳ kinh này Rồi đạt mốc cho mình 85 chậm nha Đó, đai lưng với nhẫn này thì được ngập bội kích. Đó. Rồi cái nhẫn này thì uh, khá là 21, sinh lực 111 và nội lực 65 khá là pin luôn. Và đi kèm với đôi giày là tốc 30, kháng họ 20 và sinh lực 43 và một cái nỏ thiệt sự cái nỏ quá đẹp này mà cái nỏ này không khác gì một cái nỏ chống phái anh em có xem khải like video vừa rồi khải có mượn một cái nỏ hòn kim chống phái dàn khè luôn nè thì nó không khác gì cái nỏ này luôn và cái này thì anh Tùng có cho mình tóc 30 sát thương 35 và sát thương 87% thì nó tương đương với cây chống phái à, hòn kim nha em đó cây chống phái hồng kim thì thì tham gia thi đấu ở cái à, hình thức 16 à, với 16 thì sẽ được sở hữu như nè rồi cái này thì tương đối giống với xì luôn cây kia thì 30 35 85 còn cái này 30 35 87 nè đó tương đương uh, giống nhau và cái này anh Tùng mua với giá là hơn 30 triệu như năm hơn 30 triệu ở cây vũ khí này đó, anh em thấy chưa hơn 30 triệu cây vũ khí này rồi tiếp theo là một cái nón phòng thủ lý 24 nón này thì uh, anh Tùng đầu server cho đến bây giờ vẫn là hàng hàng ok anh em chưa có cái nón nào mà phòng thủ ống một mà cao như thế này như năm được cái là được phòng thủ còn thiệt sự là cái sinh lực hơi thấp quá nói chung anh Tùng mua cái nón này chắc là vài triệu á khả không rõ lắm đó rồi áo này thì cũng tầm thường thôi 40 19 20 cũng tầm thường không có gì à, cao gì sang cả rồi đang sử cho mình một cây ấn tín phòng thủ lý 25 và cái ấn này thì ở cái mùa đua top vừa à, đua, đua top trước thì anh Tùng đã sở hữu được ấn này thì à, với cái top 1 cá nhân thì anh Tùng đã sở hữu được ấn này ấn này hồi trước chắc đó chẳng hơn sở hữu cá nhân chứ còn top 1 cá nhân là hơn 20 triệu nè tầm này thì rất là nhiều những cái ấn như thế này nó là giá của ấn nó còn rẻ xuống rồi giá thành nó giảm rồi đó thủ lý 25 rồi đang sở hữu một cái kháng cảnh năm một kháng cảnh năm là 10 đó, và có cho mình một cái dáng xe bào kỹ năng cũng có một cấp thì này chắc chắn Minh Tùng là đang có cho mình trên đầu là càng khôn hai cấp và kỹ năng một cấp này nữa là kỹ năng có ba cấp trên người của anh Tùng như năm đó kỹ năng có ba cấp thực sự một cái ạc à, quá pin em ơi đâu nói thì uh, ạc này thì một ạc đường môn no một server anh em à thực sự là một ạc quá chắc luôn anh em còn nhìn sơ ạc đó cũng đang nằm top 1 à, đường môn 113 đó quá kinh khủng đó, anh em cùng xem sơ qua là một lần tổng thưởng này nha tính ra tổng sức đồ của anh Tùng này thì thực sự là hơn 100 à, cái này 20 hơn hơn 200 chai này mà thực sự là hơn 200 chai tính cả ấn luôn vũ khí và bao tay nữa hơn 200 triệu đó hơn 200 triệu Việt Nam đồng hơn 200 triệu Việt Nam đồng ở cái xe cái ạc này chưa nói là cái này là mắt chỉ là một tịch các kiểu rồi tại vì kinh tìm năng kỹ năng các mùa vẫn mắt hết hoàn toàn nè thực sự là cái này là mắt hết hoàn toàn không còn gì để chơi luôn nè đó đó. Ờ. Đó. Ờ. Rồi nè Rồi ok chưa Thực sự là một cái set đồ với lại một người anh em thấy chắc chưa anh em Một người anh em ha Trời ơi những con ngựa đang thui thui lùi và đỏ lè đỏ lét Thực sự con ngựa quá đẹp ở server này thì hiện tại là con ngựa này là càng hàng độc nhất server anh em chưa có con thứ hai anh em khẳng định không có con thứ hai luôn sau này nếu có đua top thì ờ, đua top 150 gì đó thì có thể là xuất hiện con phiên vũ và lúc đó tính sâu này mà phiên dấu thì chưa xuất hiện ở server này suy hả anh em không một người quá chấp đó ok anh em xem video này đừng quên đỡ lại cho Di Khải cũng như là anh Tùng uh, trường lão băng áo một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi và kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn nút like chia sẻ để tiếp tục theo dõi những video sau đô khủng của cầm mấy chủ này cho anh em xem nha đừng quên nhấn like chia sẻ cảm ơn mọi người bye bye